Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Minh Nhật, mình là học sinh của lớp 6A trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Nghĩa. Sau đây mình xin giới thiệu về các học tập của mình. Các học tập của mình thì chia thành hai tầng. Tầng uh, tầng thứ nhất là để mình bỏ máy tính để mình tìm tài liệu. Những lúc mà mình cần thiết thì mình có thể tìm những cái tài liệu hay và bổ ích giúp cho công việc học tập cũng như là công việc nghiên cứu của mình. Về phần tầng trên thì mình chia thành ba ngăn. Ngăn thứ nhất là mình để sách giáo khoa hoặc những sách tài liệu mà mình đã khám phá được còn về ngăn ở giữa mình để đàn và mình trang trí cho nó một chút để trông có vẻ trang hoàng về à, ngăn cuối cùng thì mình à, để sách vở để mình à, ghi cũng như là mình tìm hiểu tài liệu ờ, mình xin hết ờ, cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin lập xóa Hiện tại tôi đang sống ở làng Cú Hán cùng với ba mẹ và chị của mình. Sau đây tôi xin giới thiệu về góc học tập của mình. Góc học tập của tôi nằm ở trong phòng riêng. Ờ, có một chiếc bàn. Trên chiếc bàn học là có một cái ờ, cái set cái, cái set được chia thành ờ, năm năm năm học. Ờ, một học tôi dùng để đựng một học là tôi dùng để sách giáo khoa một học tôi dùng để vở ghi một học tôi để sách bài tập một học tôi để vở bài tập Anh okay. Anh nói được câu Bắt tiếng mới tìm là đấy. Không có phải mang rồi. Yeah. Dạ. Đã quên rồi. À. Ừ, tất cả mọi người tôi đến là Đặng Việt Bắc học viên lớp đầu á trong trung học cơ sở Cam Nghĩa tôi á ờ, sống ở lăng nghiệp cùng với bố mẹ ông bà và hai chị sau đây tôi xin uh, trình bày về góc học tập của mình góc uh, ờ, học tập của em nằm ở một phòng riêng à, trong thôn có một cái bàn có một cái uh, à, kê sách uh, có năm hốc uh, à, học đầu tiên em bỏ sách bài tập học thứ hai em bỏ sách uh, giáo khoa học thứ ba em để đôi dùng học tập và bút uh, học thứ tư để em để uh, xét ghi uh, à, vợ ghi và vợ soạn à, Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ngô Minh Đức, học sinh lớp 6A, <laughs> trường trung học và à, trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Nghĩa. Sau đây mình xin giới thiệu về các học tập của mình. Các học tập của mình gồm một cái bàn, một cái kệ sách. <coughs> Trên bàn mình để đèn học và các đồ trang trí dưới học bàn mình để các loại sách <coughs> sách bài tập yeah. Dạ. trên cái sách mình bỏ vở ghi vở nháp và các loại vở mình còn bỏ sách giáo khoa và các đồ dùng học tập và sách bài tập mình còn để một số trên trên trên cái sách mình có học tập của mình rất sạch sẽ trong ngày nào mình cũng dọn nó đó là góc học tập của mình sau đây mình xin kết thúc Kính chào mọi người, mình tên là Nguyễn Việt Đức, học sinh của lớp 6A, à, trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Nghĩa. Sau đây mình à, xin giới thiệu về góc học tập của mình. Góc học tập của mình gồm có một cái bàn, à, có à, có hai ngăn, à, một ngăn là mình dùng để à, à các vở ghi, Ờ, và vở ờ, bài tập còn ờ, trên bàn mình có để một lò hoa để trang trí và các đồ dùng và có một cái kệ ở trên bàn mình à, cái kệ đó có năm ngăn ngăn đầu tiên mình dùng để xét ngăn thứ hai dùng để xét bài tập à, ngăn thứ ba dùng để để các các vở bài tập à, à, ngắn cuối cùng mình dùng để xét vở học thêm và à, để các đi học về là mình sẽ đề cập ở đó và à, và khi à, mình à, sắp xếp rất gọn gàng và khi nào lấy sách vở đi học mình à, lấy rất là thuận tiện và khỏe mình xin hết cảm ơn mọi người đã lắng nghe Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Hà Vĩ. Mình học sinh lớp 6A trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Nghĩa. Sau đây mình xin giới thiệu về chủ đề trách nhiệm với bản thân. Có ba ba cái để trách nhiệm với bản thân. Một là về chăm sóc bản thân. Mình thường chăm sóc bản thân bằng cách là vệ sinh, tắm rửa, tóc tái phải đa hoa áo quần mang một tuần có thể là mà hai bộ áo quần đồng phục để đi học và chúng ta phải giặt sạch sẽ với khô và thứ hai là trách nhiệm về thứ hai là trách nhiệm về tâm lý khi chúng ta không được chịu những áp lực về mặt học tập hay là những áp lực mà hay bị đe dọa giống những người anh chị lớn đe dọa chúng ta và chúng ta nghĩ, và nghĩ bằng cách nó, nó là chúng ta mỗi ngày có thể học một ít đi thì chúng ta sẽ biết rõ ràng và chúng ta sẽ có thể lưu loát chúng ta bớt stress hơn và nếu chúng ta bị quá stress chúng ta có thể là ra hít thở không khí cảm nhận được thiên nhiên thì chúng ta sẽ hết hết ừ, vì như thế và là cái rèn luyện bản thân vận động cơ thể thân hình chúng ta mỗi ngày có thể dậy 5 giờ chạy bộ để có thể tốt hơn chúng ta luôn ăn những thứ rau xanh có các chất vitamin và chất khoáng không được ăn các chất lipid thường xuyên hạn chế ăn các chất lipid chất béo để chúng ta không thể bị gây béo phì và đó là cái nên từ trách nhiệm với bản thân à, cảm ơn các bạn đã lắng nghe học cơ sở cam nghĩa sau đây mình xin giới thiệu về gói học tập của gói học tập của mình trước đó là năm ở trong phòng ở ờ, trong phòng sinh hoạt chúng của gia đình nhưng bây giờ đã ở ờ, đã chuyển vào trong phòng riêng của mình um, ờ, học của mình có một cái bàn riêng và một cái kệ sách riêng ờ, kệ sách của mình gồm có bốn ngắn ngắn đầu tiên mình để sách vợ mình đang học ngắn thứ hai mình để uh, các loại bút ví dụ như giống như là bút máy bút mực bút bi và các loại bút khác học thứ ba mình để vợ soạn và học thứ tư mình để um, cho sinh hoạt cá nhân của mình mình xin hết mình cảm ơn mọi người đã lắng nghe xin lớp 6 à hiện tại tôi đang sống ở làng Cú Hàn cùng với ba mẹ và chị của mình ở đây tôi xin giới thiệu về góc học tập của mình góc học tập của tôi nằm ở trong phòng riêng ờ, có một chiếc bàn trên chiếc bàn học là có một cái ờ, cái set cái, cái set được chia thành ờ, năm năm năm học ờ, một học tôi dùng để đừng bút một uh, hóc là tôi dùng để set giáo khoa, một học tôi dùng để vở ghi, một học tôi để set bài tập, một học tôi để vở bài tập. Okay anh mới nói được câu thắc mắc bắt tìm cái tìm là đấy không cái khai nam rồi Yeah. Đã quên rồi. À. Giờ các bạn kinh tế là lấy góc tính lớp học lập thảo Á trong tiểu học và trung học cơ sở Cam Nghĩa. Sau đây mình xin giới thiệu về bản thân mình. Mình sinh sống ở thôn Phượng một xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lô, tỉnh Quảng Trị. Ở tiểu học mình đã học ở trường uh, Nguyễn Tất Thành và trường tiểu học uh, và trung học cơ sở Cam Nghĩa. Môn học yêu thích của mình là môn toán và môn sử. Uh, ờ, mình thích chơi bóng đá và và đi bơi. Uh, nhưng mình có những giá trị riêng những giá trị của mình là chăm chỉ cẩn thận trách nhiệm đó các bạn là nghe như thế Chào cảm ơn em, mình tên là trên thì Minh Đông, à, năm nay mình là một tuổi, ờ, mình sống ở ờ, uh, thôn Hàng Cát, à, thế thầy khóa nó sẽ em sẽ làm đây đây là phân năm từ cái phân mà bài lại Xin chào tất cả mọi người, mình tên là hoàng Hiến Cương, năm nay mình đang 12 tuổi. Mình gia đình mình có gồm có ờ, năm thành viên, ba bố mẹ mình và anh chị và mình muốn học sự muốn học yêu thích của mình là muốn khoa học tự nhiên và muốn giáo cho công dân muốn thể thao yêu thích của mình là cầu muốn câu muốn đến cầu lông và bóng chuyền mình xin hết cảm ơn tất cả các bạn dạ bạn má dạ. dạ, xin chào các bạn hôm nay mình tiết mục của mình hôm nay mình sẽ giới thiệu về bản thân của mình và mình họ mình năm nay mình 11 tuổi và mình mình giờ học tại uh, học tại trường trung học cơ sở cam nghĩa năm nay mình học lớp 6 và ờ, và mình sở thích của mình là uh, là thịt đá bóng và chơi cầu lông và à, dạ cảm ơn các bạn đã xem tiết mục của mình anh đi ra Xin chào mọi người, mình tên là tên gì Nhàn, học sinh lớp sáu A, trường trung học và tiểu sử Tam Nghĩa. Mình sống ở thôn An Tá, Tam Nghĩa Tam Lộ Đoàn Trì. Gia đình mình có sáu người, một chị, ờ, hai em, bố mẹ ba mình. Mình tám một mẹ 40, tên hai mươi một tí, bọt giảm bình thường. Nhìn thấy tôi trong sinh hoạt hôm nay của mình là như em nhỏ. Mình dàn thể hiện ý tiền đối với các vấn đề trong gia đình ở lớp từ giá thuật tập tôn trọng bạn bè muốn học yêu thích của mình là muốn toán ước mơ của mình là làm kế toán hoạt động thể thao yêu thích của mình là chạy bộ cho chơi yêu thích của mình là chơi đau rong đau rong màu sắc yêu thích của mình là màu tím một số giá trị của bản thân của mình là trung thực nhé nãi trách nhiệm vân vân mình xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình xin hết chào các bạn mình phải là võ đồng quyền năm nay mình học lập 6 mình, mình bài à, học tập của mình có à, học tập của mình có à, ở ờ, trong phòng riêng uhm. ba miếng ba ngàn ngăn thứ nhất mình bọt xét ừ, à, xét ừ, thứ qua ừ, ngăn hai miếng bọt vừa ghi ngăn thứ ba mình bỏ bút ừ, để ban em có bỏ một ừ, cái đen học xin hết chào các bạn mình phải là vào trong quyền năm nay mình ừ, học lập 6 mình, mình, bay Có cục tập của mình. Có à, có cục tập của mình. Có à, ở trong phòng riêng. ăn ăn ăn thứ nhất mình bọt ừ, set set ừ, trước qua năm hai bỏ vừa ghi năm ừ, thứ ba mình bỏ bút dưới ừ. ba mình có bỏ một ừ, cái đen mình học xin hết các các bạn cảm ơn bạn Uyên Xin chào các bạn, mình Thế Long mẹ Lê Phương Nguyễn, tập 6A. đi nè em có bốn người, ba mẹ, em, mình. Sở thích của em là để bóng chuyên về chơi cầu lông em xin hết Ừ. sau đây em xin giới thiệu về các học tập của em có học tập của em có gồm có ba ba ngắn ngắn thứ nhất em bỏ sách ngắn thứ hai em bỏ đồ đồ dùng học tập ngắn thứ ba em bỏ vừa soạn và vừa ghi ờ, em cảm ơn mọi người đã lắng nghe em xin hết Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Anh Kiệt. Năm nay mình 12 tuổi. Mình học học lớp sáu học tại trường tiểu học và trung học cơ sở công nghiệp. Hôm nay mình trình bày về góc học tập của mình. Góc học tập của mình nằm nằm trong phòng ngủ. Ngủ có một cái bàn, trên bàn có một cái đèn và một cái set. Set cái set gồm có 6 ngăn. Ngăn ngăn thứ nhất em đi vừa vừa xoan, ngăn thứ hai em đi vừa ghi. Còn Năm thứ ba em đề xét. Năm thứ tư em em đề nội dung học tập như bút, nước, kéo. Năm thứ năm em đề những tần số. Còn ngắn cuối cùng em đề cho hoa. Em xin hết. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thank you mọi người mình để lên trên bảo thiên mình học lớp 6 a trường tiểu học và trung học cơ sở cam nghĩa hôm nay mình sẽ mình sẽ kể về các học tập của mình ngõ và học tập của mình ở trong phòng riêng có có một cái bàn trên là kê sách được nối lên là về nhau bàn cái kê sách có hai ngăn ngăn ngăn thứ nhất là để sách vợ vâng, con ngắn thứ hai là con ngắn thứ hai là để vợ học thêm vợ chưa và vợ chưa học ở dưới ở dưới chân bàn là có một cái tủ để để đường cấp ở trên ở trên đầu bàn là là em để ở dưới là em có để một cái đèn học có để một số đồ dùng học tập khác Mình like à, thì vâng, cảm mọi người mình là lấy Quốc Thắng trường trung cơ sở Cam Nguyện lớp 6A à, mình xin trình bày những thằng con mình xin trình bày có hai tập cuốn mình các tập cuốn mình có năm góc một góc bò sexual một một góc bò sex thấp một góc bò sex à, giáo khoa một góc bò sex bò sex bi còn một góc bò điện Cầm một góc bỏ bút và một góc bỏ sụp nghi. Em xin hết. Tám thì là làm rồi.

hoặc miếng thịt nấu ăn Em xin chào thầy và các bạn, em tên là Trần Trung Hiếu, học sinh lớp 6A, trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Nghĩa. Hôm nay em xin giới thiệu về gói học tập của em. Gói học tập của em gồm có một chiếc bàn, một chiếc đèn bàn, một chiếc ghế nhỏ và một uh, cái kệ sách. Tầng thứ nhất, em bỏ vỡ và sách tham khảo tiếng Anh, ngữ văn. Tầng thứ hai, em bỏ truyền tránh mà em yêu thích và vở. Tầng thứ ba, em bỏ những đôi dùng học tập. Ở dưới cái kệ sách, em có dán thêm một cái thơ khóa biểu thử ờ, như thứ hai trong ngày em sắp xếp uh, giáo dục vỡ giáo dục con dân giờ khóa học tự nhiên vân vân em sắp xếp gọn gàng và đầy đủ để chuẩn bị cho những buổi học trước mặt em em có dán thêm một bức tranh bức tranh phong cảnh về đất nước Việt Nam mà em từ tay về em đã cảm thấy gói học tập này đã đầy đủ và thần tiền cho việc học tập của em em đã rất thích thích gói học tập này em cảm ơn bố mẹ đã bố trí một gói học tập đẹp đến vậy em sẽ học tốt và chăm chỉ cố gắng học để không phụ lòng bố mẹ xây cho em một uh, ờ, có học tập đẹp đến vậy và em xin Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Em xin hết. Tất cả các bạn, mình tên là Lê Thị Tuyết Nhi, học lớp 6A trường tiểu học và trung học cơ sở cảm Nghĩa. Năm nay mình gần 12 tuổi, gia đình mình gồm có 4 người, ba, mẹ, mình và em gái mình. Sở thích của mình là nghe nhạc, môn học yêu thích của mình là âm nhạc và mỹ thuật. Mình thích chơi cầu lông. Ước mơ sau này của mình là làm một họa sĩ. Mình xin hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Thanh Hằng, mình đang là học sinh của lớp 6A, trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Nghĩa. Sau đây mình xin giới thiệu về câu học tập của mình. Bạn học của mình có 3 ngành, ngắn đầu tiên mình để vừa ghi ngắn thứ hai mình để vừa soạn ngắn thứ ba mình để sẽ giáo khóa và sách bài tập mình xin hết cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình tên là Nguyễn Thị Hiền Hồng năm nay mình đã học là lớp 6A trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Nghĩa hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn học của mình bạn học của mình gồm có bốn ngắn ngắn thứ nhất mình để vừa ghi ngắn thứ hai mình để vừa soạn ngắn thứ ba mình để sẽ bài tập ngắn thứ tư mình để ờ, mình để vừa sách giáo khoa ở giữa bàn là mình có trang trí một lò hoa và một chiếc đèn uhm, và dán những hình dạng và dán những hình dạng khác. Uhm, cảm ơn cả, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Đức Hai Tuyên. Hôm nay mình xin được giới thiệu bản thân của mình. Năm nay mình 11 tuổi, học sinh lớp 6A, trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Nghĩa. Hiện tại mình đang sống tại thôn Võ 1, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị gia đình mình có bốn thành viên ba mẹ em trai của mình và mình sở thích của mình là được chơi thể thao mong ước của mình là sau này là lên được làm một cảnh sát phần giới thiệu của mình đến đây đã kết thúc các con thầy và các bạn đã lắng nghe ừ, mình xin hết cảm ơn người mình tới Hà Lý Thị Hà hồi sinh lập sáng Á trường đại học và trung học cơ sở Cam Nghĩa gia đình mình gồm có 6 người bố mẹ em hai chị và mình một hội yêu thích của mình là món mì thịt Màu sắc yêu thích của mình là màu vàng Giá trị bản thân mình là vui vẻ, hoa đông trung thực, chăm chỉ Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mình xin hẹn